Chào mừng các bạn đã trở lại với mẹo 60 giây được phát trên kênh youtube của Phát Thành Mobile vào các ngày thứ hai thứ sáu hàng tuần Chắc hẳn không biết các bạn ngồi đây đang gặp trường hợp như trên từ đề đã mô tả Vậy nên hôm nay mẹo 60 giây sẽ giúp các bạn cách xử lý khi điện thoại báo bộ như đây Đầu tiên bạn vào phần cài đặt Kéo xuống phía bên dưới và chọn phần thông tin thiết bị Bạn nhấp nhiều lần vào số hiệu bản tạo Sau đó bạn trở ra ngoài phần cài đặt khi này sẽ xuất hiện phần cài đặt cho nhà phát triển. Bạn click vào bật mở khóa OEM với mã pin 1990. Bật tiếp phần chế độ USB Debug. Trở lại phần cài đặt và chọn so lưu và cài đặt lại. Bạn chọn khôi phục cài đặt gốc ở phía bên dưới cuối. Chọn đặt lại thiết bị cùng với mã pin 1990. Xác nhận việc xóa hết khi này bạn hãy chờ khoảng 5 phút, máy sẽ tự động khởi động lại. Và thế là xong, điện thoại bạn đã không còn xuất hiện lỗi bộ nhớ đầy. Và đây là cách xử lý lỗi bộ nhớ đầy tại nhà mà Mẹo 60 muốn giới thiệu cho các bạn. Hãy đón chờ video chạy phần mềm xử lý lỗi này trên kênh trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, share và subscribe cho Phát Thành Mobile nhé. Chào tạm biệt các bạn.